Cô chào các em trường tiểu học Phạm Văn Chí Hôm nay các em học bài tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Bây giờ cô và các em đi tìm hiểu nội dung của bài học này nhé Bài tập số 1 Dưới đây là một số đoạn văn tả lá, thân và gốc Một số loài cây Theo em, cách tả của tác giả trong mọi đoạn văn có gì đáng chú ý a tả lá cây đoạn văn lá bàn thì đoạn văn này cô và các em cùng đọc nhé có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàn mùa xuân lá bàn mới nảy trông như những ngọn lửa xanh sang hè lá lên thật dày ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích khi lá bàn ngã sang màu lục Ấy là mùa thu Sang đến những ngày cuối đông Mùa của lá rụng Ngót lại có vẻ đẹp riêng Những lá bàn mùa đông đỏ như đồng ấy Tôi có thể nhìn cả ngày không chán Năm nào tôi cũng chọn lấy mấy lá thật đẹp Về phủ một lớp dầu mỏng Bày lên bàn viết Bạn có biết nó gợi lên chất liệu gì không? chất sơn mài Tác giả đòn giỏi Màu lục là màu xanh sẫm pha vàng Tiếp theo qua bài B Tả thân cây và gốc cây Đoạn văn cây sồi già Cô và các em cùng đọc nhé Bên vệ đường sừng sững một cây sòi Đó là một cây sòi lớn Hai người ôm không xuể Có những cành có lẽ phải gãy từ lâu Vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo Với những cánh tay to xù xì không cân đối Với những ngón tay vìu vào xè rộng Nó như một con quái vật già nua Câu có Và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười Bấy giờ là đã đầu tháng 6 Mới sau có một tháng cái sòi già đã thay đổi hẳn Tỏa rộng thành vườn lá xum xuê xanh tốt thẳm màu Đang say sưa ngây ngất Khẽ đung đưa trong nắng chiều Không còn thấy những ngón tay co quắp Những vết sẹo Và vẻ ngờ vực Buồn rầu trước kia Xuyên qua lớp vỏ cứng Già hàng thế kỷ những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài. Thật khó lòng tin được, chính cây sòi già gần cõi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mởn ấy. Tác giả theo Lefton Stoy Sau khi các em đọc hai đoạn văn này xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách tả của tác giả trong đoạn văn này có gì đáng chú ý thì các em à, sẽ chú ý thứ nhất là tác giả tả bộ phận nào của cây thứ hai là tả theo trình tự nào thứ ba là tìm hình ảnh so sánh và nhân hóa của hai đoạn văn lá bàn và cây sòi già bây giờ cô và các em đi tìm hiểu từng câu nhé câu thứ nhất tác giả miêu tả bộ phận nào của cây. Ở câu A thì tác giả là tả lá bàn, câu B là tả cây sồi già, tả thân, cành, lá. Câu 2 là tác giả miêu tả theo trình tự nào. Thì bài lá bàn, tác giả tả rất sinh động sự thay đổi màu sắc của lá bàn theo thời gian bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông. Còn bài cây sồi già, tác giả tả sự thay đổi của cây sồi già từ mùa đông sang mùa xuân với những câu sau. Mùa đông, cây sồi nứt nẻ, đầy vết sẹo. Sang mùa xuân, cây sồi tỏa rộng thành vườn lá xum xuê, bừng dậy một sức sống bất ngờ. Câu 3 tìm những hình ảnh so sánh và nhân hóa trong đoạn văn. Về hình ảnh so sánh thì bài lá bàn thì có những câu sau Lá bàn mới nảy trông như những ngọn lửa xanh Lá bàn mùa đông đỏ như đồng Còn bài cây sò già có những câu sau Nó như một con váy vật già nua Câu có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười các em vừa tìm hiểu xong hình ảnh so sánh Tiếp theo chúng ta đi tìm hình ảnh nhân hóa Thì hình ảnh nhân hóa là làm cho cây sòi già như có tâm hồn Giống như con người Qua những câu sau Mùa đông Cây sòi già câu có khinh thỉnh Vẽ ngờ vực Buồn rầu Xuân đến Nó say sưa ngây ngất khẽ đung đưa trong nắng chiều Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hình ảnh so sánh và nhân hóa có tác dụng gì. Thì hình qua hình ảnh này nó gợi tả một cách cụ thể, sinh động về đặc điểm, vẻ đẹp riêng của cây, khiến chúng trở nên gần gũi và thân thuộc với con người. Cô và các em đã thực thực hành xong bài tập số 1. Bây giờ tiếp theo qua bài tập số 2. Bài tập 2 viết một đoạn văn tả lá, thân hay gốc của một cây mà em yêu thích. Đây là một số đoạn văn hay các em sẽ đọc và tham khảo nhé. Bây giờ các em hãy lấy vở ra làm bài tập số 2. À, cô chúc các em học tốt cô chào tạm biệt các em